Và tương tự như vậy thì chúng ta hãy đi vào phân tích xong thủ lô để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai anh em nhé. Rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Cầu kèo chạy rất chi là đẹp anh em ạ. Và tôi cũng sẽ đi lấy ngày 23 tháng 7 năm 2021 cho anh em tham khảo đây anh em ạ. Tôi sẽ lấy giải nhì chấm 2. Tôi bắt con 9 này.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 Tương tự như vậy thì ngày 25 tháng 7 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em tham khảo vào ngày mai. 4 ghép 6 ngày sau sẽ nổ về 4664 anh em nhé. Câu kèo chạy rất chi là đẹp phải không anh em? Đây là những con số để cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ở trên diễn đàn công khai này anh em nhé